Không có âm thanh, cuộc sống của chúng ta không những chỉ vô cùng tẻ nhạt mà còn gây ra rất nhiều điều bất tiện. Âm thanh có vai trò như thế nào đối với cuộc sống? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay, âm thanh trong cuộc sống. Trước hết, chúng ta đi vào hoạt động 1, vai trò của âm thanh. Các em hãy quan sát hình 1, 2, 3, 4 và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Tìm hoạt động gợi tả trong từng hình. Câu 2. Hoạt động ấy phát ra những âm thanh gì? Câu 3. Nêu vai trò của âm thanh phát ra đó. Hình 1 Hoạt động là gõ cồng chiêng âm thanh là tiếng cồng chiên vai trò dùng để thưởng thức âm nhạc hình hai hoạt động là trò chuyện âm thanh là tiếng nói vai trò để trao đổi tâm tư tình cảm hình ba hoạt động là học tập âm thanh là tiếng nói vai trò dạy và học hình bốn hoạt động đánh trống Âm thanh là tiếng rống Vai trò là báo hiệu Các em hãy cho cô biết âm thanh cần thiết cho cuộc sống của chúng ta như thế nào. Âm thanh rất cần cho con người của chúng ta các em ạ. À. Nhờ có âm thanh chúng ta có thể giao tiếp, làm tín hiệu, làm cuộc sống thêm tươi vui. Như vậy, các em thấy âm thanh rất cần cho con người. Nhờ có âm thanh, chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu. Chúng ta sang hoạt động 2, nói về những âm thanh ưa thích và những âm thanh không thích. Các em hãy quan sát các hình dưới đây để nêu những âm thanh mà mình ưa thích và những âm thanh mà mình không thích nhé. Tiếng đàn bầu, tiếng còi xe, tiếng động cơ ô tô, tiếng rao, tiếng khóc, tiếng suối, tiếng ru, tiếng hát, tiếng báo của đồng hồ, tiếng xe, tiếng báo xe lửa đang tiến tới đường ray tiếng còi tiếng nói tiếng cồng chiên tiếng chim hót tiếng phát thanh như vậy chúng ta có thể ưa thích những âm thanh tiếng đàn tiếng ru tiếng hát tiếng báo thức báo động tiếng còi tiếng chim hót tiếng phát thanh Âm thanh không ưa thích Tiếng còi xe Tiếng động cơ Tiếng khóc Mỗi con người có sở thích về âm thanh khác nhau Những âm thanh hay có ý nghĩa đối với cuộc sống sẽ được ghi lại Việc ghi âm lại âm thanh có ích lợi như thế nào Các em cùng qua hoạt động 3 Đó là ích lợi của việc ghi lại được âm thanh các em cho cô biết muốn lưu giữ lại âm thanh đó người ta làm gì muốn lưu giữ âm thanh đó người ta ghi âm các em nhé đây là chiếc máy hát đầu tiên của nhà bác học Thomas Edison với chiếc máy này thì lần đầu tiên âm thanh được ghi lại và phát ra thì ngày nay người ta có thể ghi âm bằng băng cassette và đĩa CD. Việc ghi lại âm thanh giúp cho chúng ta có thể nghe được những bài hát, đoạn nhạc hay. Việc ghi lại âm thanh giúp ta không phải nói đi nói lại nhiều lần một điều gì đó. Vậy những điều cần ghi nhớ của chúng ta là Âm thanh rất cần cho con người Nhờ có âm thanh chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu Hơn 100 năm trước đây, nhà bác học Thomas Edison đã phát minh ra chiếc máy hát Với chiếc máy này, lần đầu tiên âm thanh đã được ghi lại và phát ra Ngày nay người ta có thể ghi âm vào băng cassette, đĩa CD Các em hãy đọc lại phần ghi nhớ này nhé ta sang phần luyện tập Các bạn sẽ thực hiện các bài tập sau vào vở cho cô Bài 1 Viết 3 ví dụ về âm thanh cần thiết cho cuộc sống của con người Bài 2 Hãy nêu từ 3 đến 5 ví dụ về những âm thanh em thích Bài 3 Em hãy tìm hiểu một nhạc cụ và viết về loại nhạc cụ đó các em hãy thực hiện ba bài tập này vào vở nhé. Chúc các em chăm ngoan, học tốt. Chào các em.